Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã nhận lại channel của mình Hôm nay hôm đấy Video ngày hôm nay chúng mình sẽ à, đến với cuộc hành trình mới trong thế đợi Skyblock trong server nhé à, thì hôm nay là hôm đầu tiên lại thì mình đã có set một ít set kit ở đấy để lại một bộ dụng cụ này để làm dư khởi đầu để phục vụ cho việc mình uh, làm việc tại sẽ vào đây và lại một ít gỗ đấy để làm đi sang đây và làm một cái câu này đấy cho nó sẽ đặt block để đi sang phía bên này đấy bây giờ khóa đây và đặt cái cái này thôi đấy nó sẽ về đặt cái này chặt một ít em vị đáy nữa làm một ít rau để làm mình ăn luôn đấy có gì úp đấy là sống thời gian nay là cũng mất đâu vậy gì mặt đầu là mình tỏa rồi à thế à tao đấy nữa đấy có lọc đúng ra đấy ui phía trên này có một cái hãng này tao cứ lọc ở đấy rồi đi lên ui tao đang như đâu bạn với này ui kim cương ra chỗ này chỗ ra chỗ được mình ôi trời ơi tám đầu này ui hai lóc kim cương luôn à thì mình down đây là không được cá ở à, cái chỗ mình chứ là à, là được cá ở phía à, trong giống đâu là của mình nè đấy là phía trong rương đầu của mình là phía trong này ở phía trong cái rương đầu của mình bây giờ thì mình đào thêm một ít nữa à đúng rồi bây giờ thì mình sẽ phải cần quạt một ít cái này để nhấn rộng thêm đào xem có sạch chứ ta đây đã có sạch rồi ăn thì canh thì cũng được nó bao ngay đâu tuyển cho mình sẽ phải mở rộng cái con nào đây đã ăn đau phải à đấy mang cách đau đặt là phải vào vùng bên này để đưa sang bên kia để làm việc đấy không thì mình sẽ uhm. nên mình sẽ đăng một ít đất ở đấy đi thế thì mình sẽ à, tỷ lại sắt phải chạy ra một ít sắt để à, một ít một cả sáu đường mục được đấy này không sao làm việc ấy A few moments later. Bây giờ thì mình sẽ à, đi trong đấy bắt tăng ít nào để ra làm lo núng để à, núng sắt để à. làm cả số anh em ạ. nghe Đấy, làm khoảng một ít. Đấy mình ra đây lạc nữa mình cũng phá cái hòn đảo này để để dùng cho mình một hòn đảo mới vậy đấy rồi thì mở khó ra à để lại à, đặt à ừ. lại khoảng à, 12 tại gì có khoảng à, nên là khoảng tương lai và được ra và đọc để ít đá vui thế cũng cho lại ra cùi à con bé ơi Quang. Ừ. để cắt lại sau xó tại ừ giờ là xong mấy hai cái đấy giờ giờ làm lại giật ta cuối ra hôm nay của mình ok ừ mấy trong nhà có à cuốn lại đấy đấy gọi là cuốn này Trời ơi, kỹ ngon thật vui khó lắm nghe ư đây sợ trụng giữa mọi cái ơ cái có cái dưới nha À Nó sẽ cắt tàn như thế này, phải cắn ngay đã Thế mình sẽ nghiên cứu nó sẽ để ra được cái này Cái này là... Ui ui cái ui à đánh đã cùi nè sao nó ống được ra ừ Vì tệ à ai hay là mình để bạn cho em một tháng cuối ra mình thử bạn xem sao giờ đây là sọ bao ở đây à bạn cái khổ xây dựng này em dimension 4 một ít là côi không vô được chắc mình xem lại nào ừ đấy mình xem bốn một ít cái này Ai à, ơi Wow Làm mua được một ít đá cuối này Bây giờ thì đi pha và à, Làm lo đúng thôi Giờ mình phải chạy tàu ban chạy tàu nữa Đấy Đặt đấy Ui thế thì chạy chào cả con đúng còn với ta đấy thế thì lại lại khó đó phải để lại ăn này giá đấy thế bỏ vào và uhm. anh mới phải làm một ít sắt nữa ok sắt đã ra tôi sắt luôn à sao? ra giờ là mình bối cả ta rồi bị chắc chắn rồi cái hàng năm nó núng thì làm sao mình đúng thịt thức ăn được ờ, nhưng mà mình đâu có bò đâu ở đâu có ai có nó vật đâu ta đấy thì mình chẳng lẽ mình sẽ làm được vô hàng là phải bên này mình sẽ làm được vô hàng là các này đúng đi Nào ta này đấy một con cái nữa thôi đấy là được mình được vô hàng rồi phải thêm một cái 우리나라 갖고 달래 응? 응신 và từ này, nó đã thì mình sẽ thực hiện nhiệm vụ là đao bắn à, cái um, ừ. đao bắn cái con đảo từ bên này để ví dụ một con đảo mở cho riêng mình sẽ trái ý của mình thì giờ thì anh vào đao con đảo này thôi few moments later. Đấy, giờ chúng mình sẽ đáp lại hắn bảo này từ giờ này để làm một cái câu thảm lý xuống này. Giờ này chúng ta đây thầy. Thì chúng mình sẽ mình sẽ trong cái à à trong không hiểu đặc biệt là phục vụ giáo dục à đến từ cái này này. Nên mình sẽ đáp lại làm cái này. Cái sẽ đáp lại cái này. Cái đáp lại cái này rồi. Làm cái Đặc biệt là nếu mình sẽ muốn cái nó khó. Cái này này cái này là anh nó khó. Cái này cũng là cái này đấy con ơi nữa trời ơi anh đặt ba ủi nó chặt lại thôi Đấy, phải là thả luôn Để trên này sao nó không có rung nữa ta Để khi đặt nữa thì mình sẽ phải à, à, Mua một ít à, 5 cái để trong thôi Đấy, chỗ này thì này là cũng vào một trong một ít thấy cho nó màu và là trong một ít à, lương thực để mình phục vụ cho việc tháng này nay thì mình sẽ làm một cầu thẳng đi lên kiểu đơn giản chỗ này là để lên đây em bán chạy ta xuống để chạy ta một cái cầu thang cái thằng đấy đặt cái con này nào con này đấy là đã sáu cái đó đi để phục vụ cho việc lúc nãy mình đi sáng đấy cho nhắn lại bây giờ thì mình sẽ làm một cái câu sáng đó là thật à, nhìn trong nó cũng đẹp đẹp một xíu đấy gặp bạn gặp bạn bên cạnh này đấy gặp bạn thì cho nó đương đồng lại để đi thôi, bây giờ thì mở khó ra với lại một ít anh ra à, anh lại ra sao một ít đục giờ thì chạy một ít thuốc nó sẵn chỉ lên ngay thôi ăn thôi lại cả một ít ở chỗ này nữa anh ngoài lúc nãy thì mình cũng đã mình đi làm cái chỗ fan này nếu mình nghĩ là, là chỗ fan này thì mình thấy à, để chỗ nay cũng đẹp vậy lúc nãy mình là cũng à đỡ tay dao đặt cái chỗ này rồi thế thì sửa lại một ít đấy và đặt nữa ờ, xây dựng lại thôi đấy các bạn cái này làm sao xin được thấy đấy thế thì làm thì thôi đấy anh hùng ơi anh đâu ơi ui rồi luôn nói chuyện lên thứ tư rồi không một ít nữa nữa rồi bây giờ thì à giờ mình sẽ đi mua một ít à, mâm cái ai nói anh cho mấy sản bún thì làm à. để mình xem có phải chi tiền bún nay không ừ ai nói mấy dân mấy sản bún mắm cái chứ chứ ừ. đấy một mâm cái đấy ui bố cả ăn được hôm nay em ăn được mấy đầu tiên dương mình sẽ mua một cái dương à ok cũng có cũng có cái à thức ăn không phải thực phẩm à, thực phẩm xem cũng có à ăn thế rửa tiếp tay em ạ bố ở đâu ra ở đây đây rồi đây rồi ok ok sao sao lại cháy thôi nó sẽ mua mất ít nào rồi thì lát nữa mình sẽ đập cả đập cả thành mâm cái lại thế không có ra đã thuộc nhau bột nhau cũng có lính tinh sẽ có từ ok đáng chửi con này thì cũng có rồi thuộc nhóm nữa nhưng cũng có còn cái cán cỏ mới làm ít hạt lũ mây thì à, không nữa thôi giờ mình sẽ thử là nhấn phẩm bằng cách đọc thấy tất cả đã bổ sung nghe giá tin cảm mong thấy ạ ok cán cho nghe thôi chọn nào ok ok ok ok okay. nó còn một mâm cái nào đúng ha mình chắc lại trong gương xem có có mâm cái nào không à đây đây đây rồi mâm cái rồi ra dạ, ba trong ít mâm cái chỗ này đấy à không phải chỗ năm ta ừ, à đúng rồi cái chỗ này là mình để trong à, cái này đấy tôi đặt đủ cái ở bốn góc này này nó sẵn giờ sẽ cắt ra khoảng một mình sẽ trong kéo như thế này đã ra là chỗ trong cái của mình giờ thì mình sẽ muốn ít đặt nữa để làm tại chỗ trong trò này, mình sẽ muốn một ít đất đặt thế vì đặt đặt thế bị trả nữa à, à. đấy anh sẽ à, một phỏng là à, một stack thôi nghe để chạy tàu là một đi gặp lại thế này ra thì làm các phóng viên để ờ, ăn cả chỗ trong mọi rồi đấy cho nên thì mình sẽ làm cho nó phẳng ở chỗ này luôn hôm sau cho mình sẽ chú xuống vị này đau à, thì trong thời gian hai tập thì mình sẽ cố gắng đau vị giặt này để cho à, nhìn cho nó đẹp hơn lại ăn cho nó phẳng ở chỗ này ấy thái đó thì bây ra chúng mình sẽ à, làm cái chỗ như thế này đấy làm màu hồng như thế này một chịu rồi hôm nay chúng mình sẽ kết quả khoảng một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm bây giờ thì mình sẽ tạo luôn cắt như thế này lâu cái chỗ này nó ừ, nó chỉ như thế này thôi đấy tôi phải chưa đủ à đây thì trong đặt ra vì đặt mình có hàng lại riêng của mình cũng không được như nữa chắc là hôm đó phải khám là như là để à, chúng ta là như là để bán đi bạn thôi đấy một hai ba bốn năm một số người nghe đấy đấy không có chịu được nữa ui này ừ, ui đó, đó rồi con thịt đại lại luôn chỗ nào không có người nó vẫn trong chạy ui cái dê cái quái Hôm nay nó cũng spawn boy Chắc có lẽ hôm sau mình phải à, từ làm à từ ngủ bo làm ăn đây những giọng thôi Ừ, bây giờ chạy làm một cái cục đá Ui Có thể là cái năng có đá cùi à Ôi sao mình sẽ đá có xén đó mới giờ à, cuộc phạt trận động này rồi à, trong trong đường bay thì ảnh thì có những thứ sáu nay rồi mình ở trong mấy thấy là sáng xem cái thằng mập chứ để mình chặn thôi Ui, thấy vẫn chưa mập à mình sẽ để trong hai cái mị này luôn mị này thì mình sẽ trong một chỗ này nè đấy mình sẽ dọn cái chỗ này đấy, đi chỗ này nó vững quá à. thái và nó là đặt luôn buổi sáng nay đấy và mình sẽ lặp lại season 2 đấy ừ, hôm nay là quá Sợ chụp này là luôn ấy, nó không mất thằng gì Đấy Rét xíu thân cay Rồi, vậy là thì Tập này là làm được qua, nay là được nghe đấy thì trong bị đấy cũng thích hợp nè đấy đấy là mới nha của mới nhất nó sẽ bị rồi để nó một xíu nữa bên rồi cho nó một xíu đấy đấy nó là có cái có thể năng ngủ dương đấy rồi để mình cho mặt của ta bây giờ thì ok các bạn, các bạn là xem được clip này là các bạn thích video để lại cho mình một like Và đăng ký của mình nhé Thì trong video hôm nay thì mình đã xây à, đã, là cố gắng sinh tồn mà phải ở trong cái thế giới Skyblock này rồi Xin chào các bạn thích video này là cho mình một like Mà nói cái là một mình nhá Bye bye Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye